mừng vui mà hương lá trầu cay miên cao chan chứa một dần trăng mùa qua xưa ơi lý mù tê hương lá trầu cay miếng cao tươi một bình vui chim sáo lòng duyên lăn nghiêng nghiêng một lần đôi trai tuy mình thương nhau nhiều mùa cưới ta đã lên đường đôi mình cũng đôi mình mong lúa trắng giờ cho Tchau.